Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh thì à, hôm nay à, tôi mang đến cho các bạn sản phẩm là động cơ Honda Z200 à, bên ngoài thùng này thùng được đóng gói rất cẩn thận tổ à, Honda 4 thì xăng riêng nhất riêng Đấy, mở thùng của nó nhé được bọc một lớp xốp để tránh ờ, chống được việc méo ờ, trong quá trình vận chuyển đây là phẩm động cơ chúng ta đây dưới 200 Honda đấy tôi sẽ đem ra các bạn xem nhé đây thì sản phẩm ra đây động cơ gây 200 nhìn bên ngoài mày chút này Đấy. gạch 200 về đồng bằng giật nổ có trợ lực rất là nhẹ Honda đây là tay ga của nó này Đấy. đây là gió này đây là van xăng chỉnh xăng này chế xăng này đây là van gió này máy nhìn rất là chắc chắn nhìn lốc của nó nhé đấy các bạn thấy không ok một cái ờ, buli đôi này đây là chúng tôi ờ, lắp sẵn để chuẩn bị ờ, giao hàng cho khách thì nó sẽ có cá này cá để bò buli trong này Đấy, tôi đóng nó mà đảm bảo ở trong quá trình quá trình sử dụng nó không bị tụt ra ngoài cả kèm theo đây con ốc cái này để siết chặt cái buli này vào cái cần nó nhìn góc rất chắc chắn luôn trên này xăng của nó này đi xăng của nó là có ờ, dung tích định xăng là 3,1 lít Đấy. thì ờ, một giờ máy tiêu tốn nhiên liệu là 1,7 lít một giờ Đấy. Ờ, đồng nghĩa việc là khi chúng ta đổ đầy bình nhiên liệu chạy liên tục trong vòng 2 tiếng Đấy. máy rất là tiết kiệm nhiên liệu cơ ờ, nhỏ gọn máy để dùng để sử dụng trong uh, nhu cầu như là máy tuốt lúa này Đấy. rồi uh, máy bơm này những uh, máy móc cần động cơ thì có thể lắp uh, sử dụng uh, X200 này nó có công suất là 6 6,5 HP nhìn máy rất là chắc chắn suất cao tiết kiệm nhiên liệu ở ừ, sau này có chữ Honda g 200 các bạn có thấy không Đấy. Đây, công tắc bật tắt bật on off máy thì tổng thể đỏ một trắng đen phối, phối màu rất hài hòa nhìn rất là bắt mắt Uli nhìn rất là đẹp sáng bóng đây chỗ để bỏ nhớt nhớt bốn thì chúng ta có hai đầu vào bên này bên này ở bên nào cũng được tiện à, tiện về à, chúng ta tiện bên nào thì đổ bên đấy đấy, khi chúng ta đổ nhớt thì không cần đổ nhiều đâu chỉ cần à, để đứng máy thế này thôi đấy, chúng ta đổ nhớt vào thì sau cái nhớt nó ngang cái miệng này đấy nó không bị tràn ra ngoài nó ngang ngang cái miệng này nữa đấy, ok còn là bình nhiên liệu thì chúng ta mở nắp ra đổ nhiên liệu nó sẽ được à, ba phần một lít ở trên này sẽ có một chó lục rác để đảm bảo cho nhiên liệu chạy ống máy sẽ không bị ờ, các tạp chất phá máy máy ờ, hoạt động bằng ờ, chế giật nổ rất là nhẹ nhé khi chúng ta dùng máy về thì nhất là đổ đầy nhiên liệu độ dầu nhất đầy đủ chúng ta mở gió ra giật vài cái để cho nó ổn định máy chúng ta đóng gió lại giật máy lên thế là nổ thôi đấy quá trình sử dụng rất là đơn giản đấy. thì uh, máy có kèm theo một số phụ kiện như đây xe sử dụng này đấy chồng tháo ờ, bu ly à chồng tháo bu ly này đấy, những con uh, tay chồng này và những con ốc để bắt uh, chân motor những con ốc để bắt chân bắt chân motor vào các ờ, chân đế máy ví dụ như máy tút thì ở trên máy tút sẽ có một cái tấm ờ, tấm đế để bắt motor đấy hoặc là những máy khác cũng như tương tự như thế chúng sẽ bắt ờ, bốn bốn chân bốn bộng này cái lỗ này đấy, vào các lỗ của để cố định cái động cơ thì máy sử dụng bu đôi à, có thể là chúng ta những sử dụng những máy mà không cần sức kéo quá mạnh thì sử dụng ờ, buli đơn để tháo này ra thay thay buli này bằng pulley đơn Đấy. ở đây chúng tôi ờ, lắp lắp sẵn buli đôi để sử dụng trong máy tút lúa nó sử dụng nó cần cái công suất kéo mạnh thì nên chúng tôi lắp buli đôi cái nó gọi công suất mạnh được đảm bảo Đấy. thì à, bà con nhu cầu muốn mua động cơ Honda GX 200 cơ 4 thì sang đến nhất riêng để sử dụng phục vụ nhu cầu trong à, việc uh, tút lúa hay là bơm nước hay là những nhu cầu à, khác cần đến động cơ thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ 923 Sở Phong Hà Nội hoặc qua số điện thoại dưới đây góc màn hình thì ờ, bà con ờ, liên hệ đến số hotline để được ờ, nhân viên bên chúng tôi tư vấn về sản phẩm và biết những thông tin chi tiết về sản phẩm và những phương thức để giao hàng cho bà con bên chúng tôi sẽ có những chương trình hỗ trợ như là vận chuyển về tận nhà đến nơi chúng ta có thể bóc ra mở thùng nó kiểm tra nhất là kiểm tra đúng máy này đấy gạch 200 máy không bị móp méo gì đảm bảo mà là máy mới 100 phần trăm thì mới phải nhận hàng và thanh toán bên vận chuyển đấy và chúng ta bà con khi mua hàng không phải đặt cọc hay một đồng nào nhé đấy thì à, cứ chúng ta cứ ở nhà hàng đến nơi thì nhận máy và kiểm tra máy đúng hàng mới phải thanh toán đấy, không phải mất chi phí nào khác nữa thì à, cảm ơn quý vị và các bạn nhớ like và đăng ký kênh để còn xem những sản phẩm những à, máy móc hiện đại phục vụ nhu cầu bà con cảm ơn quý vị và các bạn